rồi ok đây là mình sẽ ờ, cái ờ, thẻ nhớ này là mình đã được tặng ở một cái ờ, shop mình mua camera với lại Playcam người ta tặng cho mình một cái shop thì mình thấy có một cái dấu hiệu ở đây rất là đáng để làm clip để cho các bạn lưu ý để xem thử cái thẻ nhớ này là thẻ nhớ thật hay giả rồi tới đây mời các bạn tới đây để xem đây là cái uh, thẻ nhớ SanDisk 64 g 170 uh, tốc độ uh, đọc là 170 và tốc độ ghi là 90 đã bây giờ rất là cao luôn nha các bạn nhưng mà mình thấy có một cái vấn đề đây đây không biết là mình cũng ờ, thấy có một vấn đề này tại vì mấy cái, quà tặng kia là mình không có thấy cái này chỉ thấy cái đơn lẻ thôi còn cái này người ta để để ở đây là mình thấy có một cái dấu tích nè các bạn đó bây giờ mình sẽ lấy cái thẻ nhớ ra xem thử coi nó có cái gì trong đó và nó như thế nào có tình trạng như thế nào rồi mình sẽ test thử bỏ vào cái gâu rồ xem nó có hoạt động bình thường hay không nha nếu nó không hoạt động bình thường đó là hàng phách nha mọi người rồi đây mình sẽ à, mời mọi người tới đây xem cận cảnh đây đây là cái cái cái cái của nó à, ấy đây chứ mình không có xí nha của nó sẵn nha đó rồi mình mới lấy mình sẽ lấy cái này ra đó mình sẽ lấy cái này ra cái thủy nhớ này tốc độ đọc và tốc độ ghi rất là cao luôn ờ, có thể nói là cao nhất hiện nay là Pro nè Sandwich Pro nè tốc độ là 170 trên 90 đó tốc độ đọc và tốc độ ghi rồi ok mình đã thấy một cái dấu hiệu bất thường chỗ này nữa là mọi người đây một cái dấu hiệu bất thường chỗ này là có cái vết ờ, đã ờ, bóc tem ra rồi nè mọi người đó nói chung là cái chỗ này là đã bị người ta chọt ra người ta lấy cái thỉa ra nè mọi người đó theo mọi người thì đây có phải là cái dấu hiệu để mình nhận biết là người ta đã đụng vào cái hàng của mình rồi hay là người ta đụng vào để người ta dán một cái tem của người ta để người ta biết đó là sản phẩm của người ta đó thấy không mọi người mình cũng đã từng nhận ờ, nhiều hàng có cái là có có cái là không có nhưng cái này là cũng ờ, có nè mọi người cái này là có dán tem nè dán cái cái cái cái, cái tem nè rồi mình sẽ ờ, mở ra cho mọi người xem nha cái bịch hồi nãy là người ta đã bóc sẵn rồi rồi đây đây là cái tỉa Sandisk Pro 64 g u U3A2 đây mọi người xem đó và người ta đã dán một cái này trên đây nè đó bây giờ mình sẽ lấy cái gâu rồ ra mình thử ở chế độ 4K thử coi nó có quay phim ok không nha nếu mà nó quay phim ok á thì chứng tỏ đây là thỉa thật nha mọi người đó còn nếu mà thỉa giả thì nó sẽ bị ờ, lỗi hoặc là nó đứng hoặc là như thế nào đó rồi người ta có cho tặng một cái ờ, đĩa adapter bên cái đĩa adapter thì không có dấu hiệu là can thiệp vào nha mọi người còn bên cái thỉa là có dấu hiệu can thiệp vào đây đây đó rồi mình sẽ lấy cái ờ, gâu rồ để mình gắn vô mình tiếp thử nha mọi người đây là mình gắn vô Google để mình à, test thử cái à, thẻ nhớ 64GB nha mọi người cái này à, đang ở chế độ time watt 4k nha mọi người quay 4k nha xong rồi về mình mới xuất ra video 1080 thôi cho anh nhẹ máy chứ còn video 4k nè lát nữa mình sẽ cho mọi người xem ở trên máy tính là nó 4k nha mọi người thì đây là mình à, quay lại một cái chuyến hành trình của mình đó đi trên cái chuyến hành trình của mình là mình quay à, bằng à, tham quát cho mọi người 4k nha mọi người để xem nó có đây các bạn mình đã sử dụng 7,4GB còn trống lại là 51,9GB gần 52GB nha mọi người đó đây mình sẽ vô cái file time watt 4K cho mọi người xem nha Đây thể hiện đây là cái file 4K nha mọi người đó Bây giờ mình sẽ mở cái file 4K đầu tiên lên cho mọi người xem nha. Đó. Mình đã bóc cái tìm ở trên cái à, thủy nhớ ra và Made in China nha mọi người. Đây, Made in China đây. Xin chào các bạn nha. Mình đã à, quay thử à, GoPro này rồi cái tích thử cái thẻ nhớ rồi mình đã bỏ cái thẻ nhớ vô cái GoPro này mình đã tích thử cái thẻ nhớ rồi thì à, mình sẽ đưa lên cái à, máy tính nha các bạn đó mình đã quay một mớ trong này rồi nè đó đây nhưng mà mình đã thí nghiệm là mình là lột cái tem ra nha mọi người đây mình đã lột cái cái cái à, cái tìm ra thì cái thỉa này ở dưới đây á là nó có cái à, cái mì chữ là made in China nè các bạn đó còn cái thỉa mà à, được tặng của cái GoPro này á thì nó là made in Indonesia còn cái này made in China thì mình sẽ kết luận cuối cùng nha mọi người thì cái này là thỉa à, thật nha mọi người có thể à, sử dụng để quay 4K được nha mọi người rồi máy bay mọi người hẹn gặp lại mọi người trong à, các clip sau nha nhớ đăng ký chia sẻ để ủng hộ TBL ra nhiều clip hay hơn nha mọi người